Đinh Gia Phòng lại là thiên tử xin chào người dân của ta Nói Đinh Gia Phòng lại là thiên tử của Bởi vì bà nội là mong bà nội có thể phù hộ cho cháu à, độ 1444 ờ, cái lượng nó sẽ nhận một bạc khen bây giờ cháu được uh, ờ, 1222 cái lượng lít rồi không mà không biết uh, uh, trong trong đây còn 100 cái tuần lít nữa mà cháu chưa đăng đợi chừng nào đợi chừng nào ấy rồi cháu mới đăng gắn cho cháu tủ 1444 cái lô lít sẽ nhận luôn qua kia bà nội mọi người nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh luôn hộ kênh để giúp cho đinh cho thầu lại phiên tử sớm nhận quà khen và nội gắn giúp cho cháu sớm nhận quà khen về nội hả mà cháu lũ ngàn một ngàn bốn trăm bốn bốn cái lô lít sẽ nhận quà kia ký nghiệp cho cháu này Dạ, hôm nay thấy uh, tin như hoàng đại là thiên tử uh, uh, uh, quay uh, uh, tất cả mấy mộ có thấy uh, uh, thấy không? Ngon ở đây gắn hộ cho kênh của Đinh Nhất Thời sớm sớm có nhiều người đăng ký kênh của Đinh Nhất Thời thiên tử hiền lắm. Hôm nay là hiền. Sớm có người đăng ký kênh của Đinh Nhất Thời thiên tử hiền. Cảm ơn người âm với chiều. chừng nào cháu được uh, ờ, cháu được uh, uh, chừng nào cháu được uh, nhận nút bạc uh, cháu sẽ uh, um, cháu đủ một cây bốn năm bốn bốn cái đầu lít cháu nhận nút bạc cháu sẽ hên xui đi ra đây thăm với bà nội nhưng mà nội gắng giúp cho cháu uh, sớm nhận nút bạc khen à, cháu có thể đi ra đây uh, quay bà nội via bà nội tết mong bà nội thông cảm cho cháu cháu được nói cho hay tâm lắm nha mọi người nhớ like chia sẻ ủng hộ đến với thầu lê thiên tử nha nay đến với thầu lê thiên tử quay bia bình luận nè mong uh, uh, người âm ở đây các phù hợp cho đến với thầu lê thiên tử uh, sớm nhận luôn phạt khi người âm đây hả đến với thầu lê thiên tử đủ ngàn ờ, một ngàn bốn trăm bốn bốn trên đầu lết sẽ nha cho đến với thọ lê thiên tử sớm nhận và khi người âm đây chừng nào đến với thọ lê thiên tử nhận được nút phạt thì đến với thời xin tự xây lại đây tiếp nữa ở quay ờ, phía mọi người nha phía người âm nha ngọn nhớ đây các họ cho nên cho thời xin tự nghe ngọn đây cảm ơn ờ, người chờ cảm ơn youtube đã cho tôi lời tiếng cảm ơn phạm quốc đã cho tôi lời tiếng cảm ơn cộng đồng mạng đã ủng hộ kênh linh giới thoại thiên tử cảm ơn nhiều nhớ like chia sẻ ủng hộ trên cho thọ linh xin đỡ hiền chừng nào cháu cháu được uh, nhiều người đăng ký nữa uh, cháu nhận được lúc bạc cháu sẽ thôi ờ, ra đây thăm người loại nhưng mà cháu hứa cho không bà lợi có thể thông cảm cho cháu nha nghe bà lợi bà lợi có điều gì muốn nói với cháu không à bà lợi có điều gì muốn nói với cháu xin hãy uh, nói còn không thì cháu đi về vậy ba là nội nhớ à, cháu sang với cha mày quá à, hy năm à, sau à, đi thăm à, bia tao à, à, thôi nhớ like chia sẻ ủng hộ đến nhớ thử xin đỡ hiền à, cháu giờ em về lại nếu mà bóp chị cháu mà được uh, cháu được một kèn bốn trăm bốn bốn cái đồ lết sẽ nhận lúc bạc cháu sẽ uh, ra đây thăm về bà loại tiếp nhưng mà cháu này hứa rồi mà bà loại có thể không cảm gì cháu hiền mọi người nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh ủng hộ kênh để giúp cho tin cho thầu xin được sớm nhận lúc bạc thôi cháy về hết bà nội cháy về á